chạy chịu gì đó hả tụi con xin lỗi xe tụi con có tháng hả hai chú đến tiếp đi nghe, hồi nãy chú lên xe chứ tướng á đi hai cái sao không trời cũng quỷ bảy cái mông tao rồi sao ăn tết lẹ lẹ à, à, à, về nhà về nhà lớn ta dùng đi clip bốn về nhà về nhà nhìn đàn cò đập mấy thằng cánh về nhà về nhà để quên cảm giác một mình của mình về nhà về nhà ta nhìn cái cuộc của ta về nhà về về nhà về nhà làm một trận chung để cho con tim về nhà về nhà đoàn kết thật nhanh cho một tương lai Tao nói cho mày biết Tao cho mày một tuần nữa Lo mà kiếm tiền trả cho tao Một Thì tao lấy cánh tay của mày Hai Là em gái mày Phải đi làm gái trả tiền cho tao Sao tôi nè Anh muốn làm gì tôi cũng được Anh không được đụng tới em gái của tôi Mày hay lắm Nếu mày thương em gái mày Thì mày lo đi kiếm tiền trả cho tao Còn đây là giấy nợ thì phiếu anh có 20 triệu Bây giờ anh viết cái nợ 50 triệu Tôi không ký Tao chưa có biết làm từ thiện cho em bao giờ Mày nghe kịp chưa Buông ra Buông ra tôi ký đè gì sao tôi ký Buông ra Ký thì ký Được ngon lắm Tôi về được chưa? Hẹn gặp lại mày trong một tuần Không bắt tay không? quá Cảm ơn anh nha Làm riết lên tay thôi à <laughs> Anh khen đẹp là khen em á làm cái gì đó nói cho anh biết nha Anh dê ai cũng được Chứ anh dê con Dương này Tôi cho anh hưởng Dương sớm đó Đạo diễn ơi, đạo diễn, ai da Cái gì vậy? Ai da, đạo diễn ơi Đạo diễn, đạo diễn Anh Minh có sao vậy Minh? Trời ơi, quá dạng gì dữ quá vậy Đánh diễn viên luôn nè giữ cái gì ai cho anh bóp đến tôi bây giờ nè đổi quá vàng hát luôn mới làm còn không để tôi không làm nữa đâu anh nói gì trời trời trời anh đòi đuổi ai tôi cũng không bao giờ làm việc với một diễn viên không có đạo đức nha anh à, làm gì chửi vậy nào vậy không thấy không cái gì cho nghỉ đi từ nay đừng bao giờ gặp tôi nữa nha anh làm diễn viên anh làm gì anh làm chứ bà đó tìm bực bội luôn á anh làm được đúng Về đi chàng chịu mấy chàng gì kỳ vậy chỗ nó nghỉ đi tôi không làm nữa đâu mày á mày coi giùm tao nha à, hay lắm Đổi hóa trang đi Trời đất ơi Em làm mắt cấp mà làm gì dữ vậy Tôi làm mắt cấp chứ phải làm gái Nhưng mà em phải chịu đi làm nghề Em phải chịu nhường nhịn diễn viên tí xíu chứ Nếu bà thích á Thì để cho ông bóp đít Đít tôi đưa ổng không bóp đâu giấy còn thì nợ còn những giấy mất thì nợ mất còn nếu giấy không mất thì người mất luôn ê sao sai sao nghe mà nói gì sớm mình ờ, ờ, mất mất à? ai chết vậy hả ai mới ngụm của tội chú á bậy người mất mất người ta hỏi hỏi gì kỳ cục mấy chú đúng không trời ơi trời ơi nước của tao bán mà ngày nào tao uống nó tặng rồi đó ừ. hỏi câu cũng dư quá đứa ơi trời ơi tao bán cà phê thì sáng sớm khách lợi gần cả trăm người tao mới đi ra đi vô đi tới đi lui công chuyện đăng đăng đê đê từ đây tới tối tao đâu có làm gì đâu vậy chú giúp con chuyện được không giúp chuyện gì chú ở đây chú bán quán chú sẵn chú coi được con trái sh được không mày có sh trời ơi, ngon ta đâu đâu đâu đâu để đó chú trời ơi thôi ông ơi ông đổ cái banh nguyên cái sớm mày luôn cái chiếc cúp thì nó đại chiếc cúp đi còn đưa lên cái sh chú ngộ thì đối với chú là chiếc cúp nhưng mà đối với con đó là chiếc sh cả gia tài của con á bây giờ con chỉ có nó thôi đó nên chú phải giữ giùm con sớm gì ở nhà qua chú cháu có thể giúp mày giữ chút được phải không nhưng mà mày phải nói cho tao là chiếc cúp thì chiếc cúp sh không chiếc cúp tao mới giữ giùm còn mày nói với anh hát lỡ đi tao công chuyện luôn bu ở đây mất chiếc xe mày tự nhiên cái xe cồn của mày tao đền với anh hát còn nghiệp tao chứ đức thì chiếc cúp ờ thì đỡ cúp mà tao tao giữ giùm nhưng mà quan trọng nè mày đi ờ, lẹ hay là đi ờ, đi lâu nói nghe coi thì con đi lẹ lắm tối con về mày đi lẹ lắm mà tối mày về mà thôi nếu sẵn mày đi rồi mày ra tiệm chụp hình á mày chụp giùm cho, cho cho chú một cái tấm hình 15 khổ uh, ờ, 24 đi chị chú còn đi còn không kịp nữa ghé chụp hình chứ vậy chụp hình đang đem về cái hình mày ra tao để kế ba tao tao thờ tao lại tao cúng mày luôn trời mày rảnh quá mày đi chút xíu mày đi từ đây tới tối mày về kêu tao coi chiếc xe mày hả nè nói chuyện cho mày nè nghe đấy công chuyện của chú á giữ năm mười phút thì được biết bao nhiêu công chuyện đang đăng đi không nè vừa quán mà ừ. vừa khách nè vừa vô cho mấy con gạn trong này rồi vô trong nhà cho mấy con heo ăn nếu tao không cho ăn thì bà xã tao bắt ra bà chửi tao sao mày không có hiểu được cái con người của tao tao lúc nào tao cũng tôn trọng vợ tao chứ rồi chỉ cúp của mày thì alo anh nhờ anh xuất phát chưa 15 phút rồi đúng hẹn một sống một còn được thì ăn cả ngã thì cục nợ còn nguyên ok rồi chờ đó ê mẹ nó chừng đâu ly không phải ly lên trước dạ. ơi ơi thằng nào mà sớm sơ sớm sát vậy trời cảm ơn anh cho em xin lạc vali cảm ơn cái gì vậy ba ai muốn ăn đòn hả tụi này tụi nào vậy đó mấy này nó chưa hiểu ý tao đúng không nè nói cho em biết chưa biết tánh anh phải không nóng đó dạ. dạ đồ của anh đó mà anh chưa cho phép đó nha mà chỉ cần một ngón tay đụng tới thôi là coi như về thăm ông bà mà không tốn tiền xe dạ ê mày ghen dám nhận đại đồ của đại ca là đồ của mày hả mày dạ không cái vali của em là toàn là những giấy tờ quý hiếm không ai nói cái vali này của mày mày nhận định sao cái vali này của mày mày nói tao nghe coi đại ca không tin thì mở mật khẩu mật khẩu là ba số 1 hả đại ca con mở rồi đại ca Ngủ quá biết ở trong này là cái gì không mở ra là ở tù cái đám thôi ừ. nhưng mà nó nói nó biết mật khẩu cơ đại ca mày nói mày biết mật khẩu dạ mật khẩu mày số mấy mật khẩu ba số một á một một một dạ đúng rồi mà nếu tao mở không ra đó là coi như mày về thăm ông bà không tốn tiền xe nghe chưa mở ra cho nó coi dạ đây đúng ba số một của tao Dạ. thằng ngủ đẩy ra thằng nào dạ thằng nào dạ, dạ thằng đức thằng đức mười hai ngàn con mười hai ngàn Trời ơi, băng mắt thế chú Mày cái gì trời ơi, thiệt tình Ê, sao có nửa tờ vậy mày 12 ngàn, đưa có 10 ngàn, thiếu 2 ngàn Cái gì chú? Đưa tao thêm 2 ngàn nữa Bữa khác con trả con gấp lắm rồi Trời ơi, bữa khác, ê, trả không trả tao không cho mày đi à 2 ngàn phải không? 2 ngàn Chú cháu có 2 ngàn à đó thì, thì sòng phẳng với buôn bán nó cực khổ cho đâu mày hai ngàn đâu phải vậy kiếm đâu đứt trời ơi bây giờ buôn bán cả ngày kiếm năm mười ngàn đơn giản đó mày ê bà bà ê, cái gì chú trời ơi mười ngàn tiền giữ xe con con mệt chú quá nha chú đừng bán nước nữa chú đi làm phòng học đi làm gì? Cũng bầu quá mà Trời ơi Nè, ngàn phải không? Còn sáu ngàn lấy đi Tụi nó tới kìa Mời nhìn nó vô, mời nhìn vô Đừng, đừng, đừng Chạy kìa, đụng nó uống nước Lấy xe dí nó ra đâu Dạ, dạ Đi, đi Gì, chị uống nước ở đây nè, đang nắng nông nôi nè Uống nước gì? Cái gì vậy? Trời ơi, trời nắng nôi nè, vô uống nước cho nó mát Có nhiều nước không? Bán đủ loại nước hết Cho ly hộp bé à? Ừ. Cho mẹ đi tách tao lắm hả giờ này còn có điện thoại nữa anh hai nghe nè anh hai anh tới đâu rồi qua đón em lẹ đi tao sắp tới rồi mày đợi tao xíu đi ừ ngu đó nè đuổi theo đó là tao nè đuổi theo đuổi theo đuổi theo đuổi theo có tiêu hết trơn rồi mấy cái thằng này không hiểu tánh tôi mà nóng mày nhé. mày đi hướng nào đây ca để ta coi coi dần thân tị hợi hợi hợi hợi hướng lò heo bỏ một bẻ lưới bao gọn tụi nó bắt tụi nó nữa cha dây sòm này tự nhiên không không là mình mất chớp này chứ biết chạy hồi nãy bẻ luôn cái răng của con chả rồi tất thiệt nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên làm gì nói em từ từ đổi nóng này nhanh lên đi ủa có vali của ai vậy anh hai của ai kệ tao ủa chi cái gì vậy vô đó kìa lên lên lên anh hai chở em về nhà đi đi mà về nhà tao nói với mày á bây giờ về nhà là thế nào tụi nó cũng tìm tới à rồi nó bắt tao nó đánh nó bắt mày đi làm gái đó tôi nói cho mày biết nha làm em gái tao xuống làm gái là cực lắm đó mày lỗi tại ai cũng tại anh hết đó ra ngoài đường gây quạ rồi về nhà bắt em gái không à tết dứt tới nơi rồi kiếm tiền về nhà ăn tết là không chịu mẹ mà biết là mẹ buồn lắm anh biết không mày tưởng tao không buồn hả mà mày bớt chị chiết tao được không chuyện nó lỡ xảy ra rồi giờ mày chị chiết tao hoài có giải quyết được gì đâu với lại giờ về là nguy hiểm lắm phải chi nó bắt tao đi làm gái tao cũng đi làm nữa rồi bắt mày đi làm gái á đi trốn đi không em nó có bắt nợ người ta đâu bắt cái gì em phải trốn bây giờ nó không về đúng không không về em đi về á đi không từ từ về về có gì cho bắt hai đứa luôn tao bắt mày đi làm gái tao về tao mát mẹ tao nói mày đi làm gái Ủa? bỏ luôn chạy bỏ luôn anh ơi trời ơi bỏ em hả anh ơi nhanh lên đúng là anh trời đánh à Trời, ơi, tôi, sao tôi khổ như vậy trời ơi, thiệt tình luôn á Tụi đó đâu? Dạ báo cáo đại ca, mất dấu rồi đại ca Mất dấu Mất dấu à, gì <laughs> mày? Mày biết tội gì chưa? Dạ để nhẹ này Dậy mạnh lên Tao cho tụi bay biết Tụi bay nè Là tung cái thành phố này lên Dạ Tìm chứ được không có ly gì cho tao Dạ Dạ Mà tìm được tôi nói rồi sao đại ca Xử chứ sao Nè Nếu không tìm được cái vali và tụi nó đó hai thằng bay cũng phải đi về về đâu đây ca về thăm ông bà mà không tốn tiền xe dạ cảm ơn đại ca bà bay biết tánh đâu bà dạ, dạ. nóng, nóng lắm coi chừng tao á dạ đi ê mấy coi chừng tao kìa dạ. gì anh được đại ca cho về quê thăm ông bà mà anh làm gì buồn dữ vậy biết về thăm ông bà là đi đâu không đâu trời ơi mình ngu quá là đi xuống dưới đó xuống dưới nào ông phụ ghê quá vậy anh mà đại ca làm gì giữ của vậy cái vali có gì quan trọng không mày biết trong vali đó có cái gì không cái gì con mai thúy đó trời ghê vậy ừ chặt xác con nhỏ con gái ra xong bỏ vô vali hả ngu quá hả biết mai thứ lại gì không là gì trời đất ơi ba tuy mày, mày muốn công an cộng đồng tao với mày hả ừ, cho nên cái vali đó rất là quan trọng mất vali là mất một khoản lớn của đại ca cho nên đại ca xử mới là đúng rồi em hiểu rồi tại em ờ, giống như ếch ngồi để giếng em chưa hiểu gì về công việc của đại ca dạ. thì thôi mình đi tìm đi, đi tìm Chào chú Anh ơi, anh ơi, dừng lại anh Dừng lại Trời mày làm gì vậy? Nó tới, nó tới À, Minh diễn viên tới chơi sao mày không nói tao biết Không phải tới chơi, nó tới kiếm em Bữa nay hai đứa mày ra mắt luôn hả? Không phải, hồi nãy em bẻ tay nó trên đoạn Mày đi nha Gái một đứa gắn mắt Chơi gì cũng chơi bẻ tay nó Không có phải, tại vì nó bóp đít em cho nên mới bẻ tay nó Giờ nó tới kiếm em kìa thì nó thương mày nó mới bóp đít mày giờ nó ghiền lại nó muốn tới nó bóp nữa trời ơi là trời không có phải không phải nó thương em mà là nó bóp đít em nó sàm sỡ em nó làm nhục em nó làm nhục mày hả ừ lúc đó mày có nhục không nhục cái thằng chó này dám đụng tới em gái tao hả anh định làm gì vậy mày ở đây đi để tao vô tao đục nó cho mày coi mày là thằng binh diễn viên phải không bữa nay mày đóng vai sàm sỡ nữa hả biết bao nhiêu người mày không sàm sỡ mày dám sàm sỡ em gái tao hả mày biết tao là ai không <laughs> một con pikachu chưa biết được cái mà không có giỡn mặt mày hả mày bay đâu ủa không phải điên mình hả trời ơi dương này không có nhà cửa gì chứ dương ơi chạy với dương ơi dương kìa bắt ra chờ tao với nó đụng tao lẹ lên chạy mình lên anh vô, anh vô Từ từ Dương ơi, Dương ơi từ từ Cái gì? Dương từ tao thôi tao này được Em ăn chạy bình thường mà Ở đây dừng lại coi Dừng lại, dừng lại Cái gì vậy anh hai? Trời đất Nguyên cái xe đòn dính gì với hai thằng thầu này vậy? Trời ơi, thôi dục đi, dục đi còn mới lắm dục uổng lắm mày mặc không anh nghĩ sao mày mặc vừa cái size này vậy trả lại cho tao đi anh biết ai mà trả lẹ đi của bà nào vậy tao đâu biết của bà nào mang cho bà áo trắng đại đi không được áo trắng mà áo đỏ nổi lên gì kỳ lắm trời ơi anh lẹ giùm em đi anh hai nó tới kìa cho bà này nha lẹ đi anh hai nhanh lên nó tới giờ nè chạy hướng nào anh hai mày chạy hướng này đi ok nhanh lên nè nó kìa chúng ta đi ê tụi nó đi dừng nào

kiếm chồng tôi có chi không có chuyện à. Ờ, gấp lắm dạ, anh dạ. dạ. dạ. vô đây dạ Ủa? dạ vô dạ. dạ. đây Cõng em Cõng em Xe nó đâu Xe của tụi nó đâu Đây này, đây nè tụi nó đây nè Tụi nó đây nè Vô đi Anh ơi Sơ Kiếm anh nè Ủa Đức cái giường hai người đâu đây Chuyện dài lắm Giang hồ đang với anh với chưa? Dạ ra ngoài giải quyết em Để đó cho em Còn hai người theo em Đi Dương trong dạ. đây à trong đây à quay quay quay đâu dạ, á nè cái ông kia hai đứa nó trong này phải không đứa nào ở đây ông có tin lục tung chỗ này đúng không cái gì vậy dạ. đại ca gì từ từ nói chuyện chứ xin lỗi xin lỗi dạ xin lỗi cho hai thăm chút anh cái này đây anh có thấy à, một nam một nữ chạy vô đây không ở đây không có nam và nữ nào hết ở đây chỉ có phần nửa thôi nè ông có tin tôi hốt hết chỗ này không hốt đi hốt đi hốt đi ủa mà anh kiếm ai kiếm thằng hay là kiếm con ở đây chỉ có người giống như em thôi nghi dạ nãy mày đồ hốt phải không dạ vô đi vô đây đại ca ơi à, đại ca kêu em giết ai cũng được chứ vô chồng nó giết em chết ghét quá mày dạ sao đại ca sao đại ca không vô mày biết tánh tao mà nông lông nhưng mà nát vô cái gì vậy ba đại ca nhà em là con một ba má em chưa có cháu nữa đại ca đi đi không ông sầm chỗ này tự nhiên có đứng khóc à mệt quá ông ấy anh vô đi <laughs> trời ơi sắp tết tới nơi rồi em sale ốp giảm giá cho 50% phần trăm má ơi Đấy. bây giờ má trả thối tiền lại con con, không dám trời, trời ơi cái sợ cái sợ gì lây bây giờ sao đây cá đứng được dạ qua bên kia đứng được dạ dạ dạ, dạ. anh vô đi ừ. dạ. anh sao biết còn anh vô đi xin lỗi Nhà tôi ba đời làm đàn ông đợi tôi cũng không ngoại lại Đàn ông mà mặc áo bông vậy đỏ Để người ta Chồng ơi ra đi chồng Tôi đi hết rồi hả em? Ừ Anh Đức ơi Dương ơi Ôi, ôi. Gì vậy anh hai? còn run quá chế họ đi thiệt rồi phải không chế ừ tụi nó đi rồi tụi nó đi qua bên đường tụi nó đứng đó, chờ bển á cái gì đứng bên kia đường ừ vậy là đứng bên đó để canh tụi em ừ anh hải, giờ sao anh nghĩ tụi nó không có tha cho anh em mình đâu thôi anh nghĩ vậy để anh em mình đi đi chứ ở đây liên lụy hai vợ chồng em à liên lụy cái gì mà liên lụy anh Đức với Lệ Dương từng là người ơn cứu mạng của em mà Cứu Ê, có chừng, có chừng ơi Anh ơi, cứu tôi Trời ơi, cái gì vậy? Sao máu không vậy? Trời đất Anh Hải ơi, giờ sao vậy? Thôi cứu đại đi, lên xe, lên xe Lỡ, lỡ liên lụy tới mình sao? Cứu trước thì tính sao? Dạ Cứu tao Leo lên, leo lên anh Lên, lên Rồi này cái ơn cứu mạng của anh đức cái lợi dương đối với em lớn lắm nên hôm nay hai người gặp chuyện em phải ra tay cứu giúp mới được mọi chuyện cứ để em dạ suy nghĩ đi hả sao cái gì của em vậy làm vợ được không xong bữa tối người ta ngủ không được á kêu nhờ giúp mà không giúp bữa, bữa nay rồi đức với giường ở đây làm vợ có nhiêu đó cũng không xong để đó cho em Em đã có khách Kìa, nó ra kìa đại ca Đại ca đúng là đoán như thần Thần thông dự toán mà Dạ Đeo đứa theo vào tao Từ từ, từ từ đừng đoán tao Đeo theo Tụi nó đi rồi à? Cảm ơn anh, anh nha Giờ mình đi đâu? Giờ đi ra bánh xe đi Bánh xe đi đâu mới được Cứ đi theo anh đi ha Đi, để anh sách cho Thôi em sách được mà đi, Cảm ơn anh nha Dạ, cảm ơn, cảm ơn Anh hai chờ em đứng lên, đứng lên, đứng lên Chạy mày, chạy, xuống Chạy đâu cho nó hả? Đại ca đoán như thần <laughs> thần lý diệu toán là tao mà nếu không làm sao tao làm đại ca tụi bay được lộn mặt ra lộn mặt ra lộn ra cái mày ủa ủa hai anh định cua tôi hả không có được đâu nha mấy anh xấu lắm không phải gu của tụi tôi đâu trời anh cũng vậy nên anh xấu lắm anh phải phải gu của tôi đâu nha mình mẹ không phải thể má đâu mình bị lừa rồi tự tự nhiên tôi dính mèo nào tao hay nè dạ tụi mình bị gạt rồi vậy giờ sao đây cá trời lại quá rồi phải đâu dạ. dạ đi ủa sao đi vậy Tôi má ơi mà. sợ má má tụi thấy có giùm tao đó nghe về nghe về nghe về một chút nghe xuân sắp về buôn làng đông đúc làng trên sớm dưới ai cũng tấp nập vậy là mới đây cũng hết một năm thì nghe về nghe về nghe về. Này. này vậy mày ngủ để tôi ngủ tôi mệt quá anh gây ra chuyện gì vậy anh nói cho em nghe coi với lại cái vali này từ đâu mà anh có đâu có gây chuyện gì đâu vali này vali này cái anh có xạo em nữa em nói thiệt nha chắc chắn là anh này mẹ gọi nè mẹ gọi mày nghe để tôi ngủ dạ con nghe nè mẹ dạ có anh Đức á anh là vừa alo alo mẹ con con nè dạ bữa giờ con bận đánh bài đâu, đâu có con đâu có đánh bài bạc gì mẹ con ờ, con đánh vi tính á dạ con đánh vi tính con có học vi tính con đánh ờ, con tối con làm kiếm thêm dạ à, tết về chứ dạ con với dương về nữa dạ à, tết mẹ đừng có mua bánh mứt gì để con mua cho nghe à, mẹ mua rồi hay vậy thôi mẹ mua đi Dạ. dạ con ờ, đi đâu con đang ờ, con đang dẫn dương ờ, đi du lịch dạ dạ bữa giờ nó làm cực quá con dẫn đi du lịch dạ dạ thôi mình ngủ nha dạ dạ thôi dương nó ngủ rồi dạ thôi nha mẹ dạ dạ vậy mà anh cũng nói được với mẹ hả chứ mày muốn làm sao mày muốn mẹ buồn hay là mẹ vui không biết nhớ đường về không nữa nè gọi điện thoại thì cũng không thèm nghe máy luôn á mẹ gọi mày nữa kìa không phải điện thoại em đâu nữa nữa lại gọi cho anh giờ này vậy bạn gọi hỏi thăm ngủ đi bạn làm gì mà mờ ám quá vậy mệt đi quá alo alo tao đi tới cái dòng xoay rồi rồi rồi rồi rồi thôi nè nè bây giờ quan trọng á là anh có nhớ đường về nhà em không mày nghĩ sao tao nhớ nhà mày vậy tao đi có một lần hả rồi rồi rồi rồi em biết là anh thông minh rồi nhưng là thôi bây giờ tóm lại là cứ chạy về đi nha về tới ngay đầu đường đó có cái quán tạp hóa đó rồi gọi điện thoại em chạy ra em rước rồi nha ừ rồi rồi rồi rồi rồi ừ thôi đi cúp máy đi ghét anh lắm á Em ăn cho bỏ ghét á Ăn chưa? Ăn rồi Em ăn hết đó nha Mày mất đâu hả? Chắc bụng mày ăn chưa no nên nó kêu quá Nó cắt ra từ đây nè tiếng chuông điện thoại á ngon không thôi tao ăn rồi thôi đi nhìn cái mặt là biết rồi giả bộ chắc luôn ăn lúc nào mày trả nhường đồ ăn cho em nè ăn ấy không mày ăn hết á chưa trời ơi mẹ ăn mặc cái gì vậy bình thường mà con trời ơi con thấy đâu có bình thường cái gì mà áo dài rồi quấn quấn quấn săn săn xăng trên đầu nữa bạn bè con trên thành phố xuống má phải ăn diện gì cho con nở mặt chứ mẹ ơi không cần đâu nó không có hợp với quê mình nó cầu kỳ quá à thôi lát mẹ thay ha dạ là bạn này là bạn bình thường à ừ à Trời trời <laughs> ừ, Nhìn dễ thương quá à Mẹ muốn là tốt song song song song song giống con đúng không? Ừ, hai mẹ con phải giống nhau chứ Ừ, hai mẹ con phải giống nhau Ê, Mẹ nấu đồ ăn nhiều lắm <laughs> Chị Đãi bạn con Trời bạn con về có người à, nấu chi quá trời vậy Tiêu chí của mẹ là khi người nào đến nhà mình ốm như cây tăm nhưng khi ra về là cái mặt phải tròn như cái mâm vậy mẹ mới chịu mẹ anh đức chứ có ai xa lạ đâu ủa chứ không phải bạn gái hả bạn gái ủa không trời con gái muốn lấy con đâu phải đơn giản mẹ trời ơi con làm mày thất vọng quá con á cái mặt già như trái cà rồi chưa có mối tình dắt dai nào trơn trong khi á lứa tuổi con á nghe ấp này nè người nào cũng có ba bốn đứa con thấy tao bồng con bồng cháu chảy nước miếng luôn từ từ mẹ cứ chê con trai của mẹ hoài à nói mày nghe nè con gái mà muốn lấy con á là phải tài sắc vẹn toàn con mới chấp nhận con trai con trai của mẹ có giá lắm á buông ra coi anh nói dẫn về nhà bạn anh mà anh dẫn luôn nghĩa địa vậy thì bạn anh nhà đi ngang ngang nghĩa địa ôi không lẽ tới đừng nói nha bạn anh ở đây nha cái khùng hả bạn tao làm dưới đây đi ngang nghĩa địa mới tới nhà nó này. đi lạc đường á này gì anh nghe gì không đâu ừ từ từ đừng đi nữa mày đừng có nhát tao được không không có em nói thiệt á em nghe có tiếng bước chân chân của mày với chân của tao nè không có em nghe tiếng bước chân thiệt mà à. không có gì đâu mày đừng có nhát tao không có sợ ma đâu đi đâu đi Vậy, anh ơi. Trời tỉnh tỉnh Người ta, người ta, người ta, người ta, chứ ma hồi nào mà xỉu trời à. người ta. Nghĩ sao mà nhìn vậy mà ra ma? Là người hay là ma thiệt gì ạ? Người ta người ta đâu mà giữa trưa xuất hiện giữa nghĩa đẻ gì ấn đường ấn đường của dấu thâm đen dưới chân của đống phân bò chứng tỏ dẫn suối đã đến tụi con đâu có thấy đống phân bò nào đâu ạ à? hồi đó có còn bây giờ hốt rồi đúng vậy chắc chắn tụi bay sẽ gặp họa sát thân Gọi sao con là sao này Ai biết Mà hai đứa yên tâm đi Hai đứa sẽ được lên thiên đàng <laughs> Cái gì lên thiên đàng À không phải không phải Hai đứa sẽ được chở che Lú quá à, Ai chở che vậy Thiếm Thiếm bà nội mày vậy Thiếm Ta là đàn ông Ta là chú Chú sao hai cái đó nó nhú dữ vậy Em đã chắc chắn với anh bơm luôn À đúng rồi đó Trời ơi thiệt luôn à. Sao không chịu nói Bơm gì bự dữ vậy Lố vậy Lửa tay sáng rồi, rồi. Ông tới, ông cống, ông cống tới, ông cống tới, ông cống tới. Ai chở che con chú? Chú chú. Ai chở che con vậy chú? Ông tới đi ra khỏi đây anh hai. Này đứa, có thấy ba bà chạy qua đây không? Có có hai bà với một chú rồi chú. Bà hết á. Sao nãy con kêu thím mà ông chửi con quá trời chú. Tao à, bà còn chửi chưa mày? Ba cái bà này mê tín dự đoan, thời buổi này mà ma quỷ. Bắt hết, tao bắt trốn hết. Nhớ bắt nha chú ờ khoan khoan khoan bắt con chú mày sao lạ vậy mày tự tụi bay tại sao tụ họp đông người vậy hả có hai đứa mà đông gì chú tao nữa gì mày ở đâu mày lạ lắm còn cái thằng cái thằng cái con cái, cái thằng em trai con mày mặc đồ áo rộng quá sao tao tính được mày nó em trai tại nó cũng bơm giống như ông kia ừ, anh hai bơm Thôi, cái chuyện đó chuyện của tụi bay tụi bay kiếm ai dưới này đi đâu hả đi đâu kiếm bạn con chú ở đây là ông nội ông cố mày không à? ai bạn mày hả mày nhìn có ai bạn mày rồi tao biết tụi bay rồi vô nghĩa địa hốt cốt phải không con chú con dạ. sợ ma hốt chết ai? chú hốt cốt ai mở vali ra tao mà thấy sợ người lăn ra là tôi bắt tụi bay hết tôi có gì đâu chú quần áo không dạ, chú đồ, đồ lắc coi dạ lắc kêu chú tôi nghe tiếng cù lẳng xương dạ không không có đồ đồ đồ đạc cá nhân thôi à dạ dạ đây thiệt không dạ thiệt dạ đi đâu xuống đây kiếm ai kiếm ai vậy anh hai nói chú làm con sợ hả chú tao kiếm bạn con chú bạn mày tên gì ở đâu nói bạn con tên gì vậy bạn anh anh không nhớ hả nói bạn con tên lâm chú lâm lâm ở đây nhiều lâm ba tao cũng tên lâm nữa lấy mày kiếm ba tao lâm nào con cái nhà ai lâm con bà phượng hả chú Lâm con bà Phượng hả? Dạ Mày biết bà Phượng là ai không? Bà Phượng mẹ Lâm đó chú Mày biết ba Lâm là ai không? Ba Lâm là ai vậy? Tao cũng không biết nữa <laughs> Được rồi Nói cho tụi con biết Chú là Chú sao chú? Trưởng ấp ở đây Đi Hai đứa đi theo chú, chú chỉ nhà Lâm cho Chú chỉ nhà con hả chú? Ừ. Trời ơi chú tốt bụng quá chú Ờ, da chú xấu chứ bụng chú tốt lắm dạ sáng giờ con hỏi vòng vòng đây không ai trả lời có mình chú trả lời chú mày hỏi ở đây mà trả lời mày dám đứng đây không thằng khùng đi chú ơi ờ, đi, đi chú à, nhớ nói với bà phượng là chú tốt lắm nha dạ. dạ. giúp dạ. chú câu đó thôi dạ. chú mang ơn mày suốt đời luôn dạ. Dạ. dạ. nhỏ này thằng này đi đi với chú coi dạ ở đây này ghê quá làm nào vậy làm bạn anh á mày hỏi gì nhiều đi nhanh lên ở ờ, đi ghê lắm đi làm, đang gặp chưa chưa chưa cơ đi đi thì con vậy đi nè đi hôm nay là mấy đứa tới rồi nè đây nhà dạ đây nè dạ đúng rồi chú lâm à lâm dạ có cách kìa con dạ nè phải lâm này không dạ anh đức cứ sợ đi lạc không á đâu có đi lạc đâu nãy có chỗ nghĩa địa không biết đường ra thôi à trước nghe đồn năm nay cô làm phim xuân cứ nhắn mọi người về nhà